Ờ, xin chào các bạn thì hôm nay thì mình xin giới thiệu cái tiện ích uh, Enable Tab Audio ở trong uh, cái uh, uh, trình duyệt web Chrome với góc cốc thì uh, cái tiện ích này á, khi mà chúng ta tiện ích này khi chúng ta xem nghe nhạc uh, nó sẽ hiện cái loa ở trên thanh tab 3 trên này luôn thì để thực hiện cái tiện ích này á, thì các bạn có thể làm như sau các bạn khởi động cái uh, chương trình à, chrome lên và chúng ta vô theo địa chỉ như sau chrome 2 chấm phát 2 chấm gạch gạch phát à, giờ đây chúng ta tìm đến cái thẻ là enable tab audio bằng cách là nhấn Ctrl F chúng ta nhấn nhờ chữ enable gạch tab thì nó đang nó ra đây luôn là enable cái tab audio multi này chúng ta bật nó lên rồi à, sau khi bật lên thì chúng ta khởi động lại cái trình duyệt rồi à, ví dụ như chúng ta vô để xem nghe nhạc ở trong trang YouTube hoặc là một trang web nào đó thì à, chúng ta có thể là thấy được cái cái cái loa đây nó sẽ hiện ra đây như thế này ờ, à. à. như ví dụ chúng ta đang nghe ờ, thì ờ, cái trang nào nó có âm thanh thì chúng ta biết được cái loa đấy như này tắt đây này tắt đi thì nó thấy nó rất là tiện ích thì chúng ta nghe nhạc rồi chúng ta không muốn nghe âm thanh hoặc là chúng ta đọc cần đọc một cái bài tin tức nào đấy chúng ta không cần về tab này chúng ta thể ấn như đây cái... À, hoặc là ấn như đây à, nó ngắt ngắt loa đi à thì trong uh, à, Chrome thì chúng các bạn cũng làm như thế chúng ta có thể bật lên à, thấy được cái tiện ích này rồi các bạn có thể chú ý và làm theo rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau